buồn sẽ buồn hơn mấy buổi mai già mà mùa xuân quên mặc áo mới hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất là dù sao mong sức ta chiến đỏ bàn tay nâng niu hoa cúc bàn tay yêu hát giọt lệ đây em có nghe trời vào xuân chưa bên sông từng giọt nặng vàng chợt mưa thưa không biết xuân về lúc nào người tình tóc đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn sẽ buồn hơn mấy cội ai già mà mùa xuân quên mặc áo mới hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất là đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi rừng rồi lời tình đông đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi bên nhà mùa xuân đã về Bài nhạc xuân buồn hàng năm vẫn nghe Mẹ ơi con vẫn không về Ngày xưa chiến tranh điêu tàn Giờ thì xa quê ngút ngàn màu hoa nở đỏ xanh tím vàng Ngày ngung xuân đầu mừng tôi mới sáng Mà nơi đây giữa quê người Một tình xuân vẫn chia hai trời Rượu nồng làm sao ấm môi Ôi ta nhớ thuở trời yên vui tiếng em thơ reo đùa pháo vang đến giao thừa ai đã lìa quê mẹ từ lâu bao lần nghe tiếng xuân chẳng đây một trời nhớ nhung chợt vừa xa mẹ một mùa xuân đầu mà lòng con hằn lên muốn nỗi đau người ơi đây dấu thiên đường một người đang tiếc thương khôn lường về một mùa xuân cố hương bên nhà mùa xuân đã về Bài nhạc xuân buồn hàng năm vẫn nghe Mẹ ơi con vẫn không về Ngày xưa chiến tranh điêu tàn Giờ thì xa quê ngút ngàn Ngập màu hoa nở đo xanh tím vàng Ngày ngùng xuân đầu mừng tôi mới sang Mà nơi đây giữa quê người Một tình xuân vẫn chia hai trời Rượu nồng làm sao ấm môi Ôi ta nhớ thuở trời yên vui Tiếng em thơ reo đùa pháo vang đến giao thừa ai đã lìa quê mẹ từ lâu bao lần nghe tiếng xuân chẳng đây một trời nhớ nhung chợt vừa xa mẹ một mùa xuân đầu mà lòng con hằn lên muốn nỗi đau Người ơi đây dấu thiên đường Một người đang tiếc thương khôn lường Về một mùa xuân cổ hương Người ơi đây dấu thiên đường Một người đang tiếc thương khôn lường Về một mùa xuân cổ hương chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nước năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa ôi nhớ năm nào thủa chơi yên vui nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi bên mái tranh heo ngồi quanh bếp hồng trong bánh trứng chữ chuỗi sang đỏ hay hay những đôi mã đào nếu con không về chắc mẹ buồn lắm Mái tranh nghèo không người sửa sang Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân đàn trẻ thương ngày chưa mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới ba ngày xuân đi khoe xóm riêng còn biết không về là mẹ chớ em trông nhưng nếu con về bạn bè thương máu Bao lứa tay cùng chào xuân chiến trường không lẽ riêng mình êm ấm mẹ ơi con suốt nay vắng nhà nhớ năm nào thủa chơi yên vui nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi bên mái tranh heo ngồi quanh bếp hồng trong bánh trứng chữ chuỗi sang đỏ hay hay những đôi mã đào nếu con không về chắc mẹ buồn lắm mái tranh heo không người sửa sang khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân đàn trẻ thương ngày chưa mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới ba ngày xuân đi khoe xóm riêng còn mình không về là mẹ chờ em trông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 sức hay vặn già nở rồi đời còn giờ đây đang còn lênh đênh đèo cao gió lòng ngày đêm bạt ngàn áo trận sơn vai bạc màu về lòng buồn mênh mang ngày đi con hứa xuân sau sẽ về mà này đã bao xuân rồi trôi qua giờ bạc nhiều sớm chiều vườn rau vườn cà mẹ biết nhớ cậy vào tay ai đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân thoáng mùi mai nở đâu đây loài chơi vơi khi xưa những ngày binh lửa chưa sáng bếp hồng quay quần bên nhau nghe mẹ kể chuyện đời xưa là mùa xuân thôi gió nhẹ sáng xuân thoáng vui mai nở đâu đây ru hồn lạc loài chơi vơi khi xưa những ngày binh lửa chưa sáng bếp hồng quay quần kể chuyện đời xưa mẹ ơi con hứa con sẽ trở về dù cho dù cho xuân đã đi qua dù cho con cũng về chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi dù cho em từng bay bay về ngàn dẫu gì rồi con cũng về chỉ bên mẹ là mùa xuân thổi